duyên nợ hai hướng đời nên cúi mắt làm ngơ nhưng hôm nay đối diện thật chẳng ai ngờ đường dĩ vãng vẫn còn mơ yêu chưa rời tầm môi phút xa người đã gần bên tôi thà đừng quen nhau đừng lưu luyến ban đầu thì nay đâu có trách lòng người mau đôi thay tiếng yêu chưa rời tầm môi phút xa người đã gần bên tôi thà đừng quên nhau đừng lừa cho lối biết đơn